ở trận đấu này thì Thomas và tay sẽ xuất phát ngay từ đầu luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Và đội hình này là cái đội hình hoàn hảo để cho Arsenal thắng đậm Bournemouth bước khi uh, khi tiếp chính đối thủ này ở trên sân. Ok, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh uh, à, Trịnh Tướng Bóng Đá cũng như Trịnh Tướng soi kèo và, và fanpage uh, soi kèo Trịnh Tướng của mình. Và anh em nào mà chưa kết bạn với mình cũng như chưa đăng ký kênh à, thì anh em nghe và luôn đăng ký kênh ấn chuông thông báo để anh em không bỏ lỡ những cái video à, mới nhất à, và anh em xem xong để lại cho mình cái bình luận ở bên dưới à, để mình có động lực à, cùng đội ngũ ekip lên những cái mã kèo chất lượng hơn cho anh em và à, ngày hôm qua thì cũng rất nhiều anh em hút được những cái mã kèo à, của mình rồi đó thông tin mình à, đã đăng lên à, trên à, cái fanpage của mình và ngày hôm qua thì chỉ chúng ta chỉ gãy mỗi kèo Real thôi còn lại chúng ta hút uh, rất là nhiều kèo khuya đấy còn ban ngày thì ta hút những cái trận đấu trong cái khu khổ uh, cúp uh, U20 uh, đặc biệt là U20 Hàn Quốc thì ngày hôm qua anh em hầu như là uh, hút full cái trận đấu U20 Hàn Quốc ngày hôm kia hút nó Việt Nam nó vân vân đấy thì cái trận đấu U20 Hàn Quốc thì mình cũng đã cập nhật uh, à, U20 Nhật Bản và cập nhật cho anh em rồi đó, anh em nào mà uh, thích chơi giải U20 châu Á này thì anh em cứ liên hệ uh, qua Facebook của mình uh, và cái cách để liên hệ thì anh em bấm vào mỗi cái video bên dưới đấy bấm vào mỗi okay. cái video à. bên dưới thì sẽ có đường link em kết bạn qua Facebook của mình nha anh em tốt nhất là tìm kiếm qua Facebook đấy còn lại thì cái Telegram cũ cái hội nhóm cũ thì ở thời điểm hiện tại đã bị hack rồi và mình không còn sử dụng nữa để anh em tốt nhất có Telegram thật của mình chính chủ của mình thì nhắn tin qua Facebook mình sẽ à, nhắn lại cho anh em để cách để chơi chúng mình ở thời điểm hiện tại Telegram à, kèo bốn chỉnh tướng hoặc là nhóm à, kèo bốn chỉnh tướng trên Terra đều là giả mạo hết nha đó muốn có cái nhóm chuẩn có kèo chuẩn thì nhắn tin qua Facebook mình mình gửi lại link cho anh em tham gia nhóm mới của mình à, và trong cái khuôn khổ Hoàng Anh ở à, trong cái khuôn khổ Hoàng Anh cuối tuần này thì à, chúng ta tiếp tục à, lên à, những cái trận đấu hấp dẫn nữa trong cái ngày 4 và cái ngày 5 ngày 4 mình cũng đã lên cho anh em cái trận đấu giữa Manchester City và Newcastle rồi Đấy, anh em nào mà chưa xem anh em có thể vào xem đó à, và tiếp theo nữa trong cái ngày à, rạng sáng ngày 4 thì cũng có những trận đấu sớm ở à, trong cái khuôn khổ giải Serie đó là Napoli sẽ gặp Lazio và Bundesliga thì cũng có trận đấu của Dortmund đấy đó là những cái kèo mà anh em có thể về bờ được à, à, khi anh em chơi chung của mình đó còn anh em đánh ngoài thì chưa chắc anh em chơi được hoặc là anh em báo ngoài qua thầu cò hoặc là anh em tự cắt cái trang về đó, anh em đánh trận 50 củ 20 củ thì chưa chắc có thể về bờ được nhưng khi chơi chúng mình ví dụ như ngày hôm qua anh em có thể gãy trận Real nhưng chơi chúng mình anh em hút ba mã khác nữa đó thì anh em sẽ không lỗ đó là cái cách chơi ta gọi là cách phân phối vốn ta chơi theo kiểu đầu tư chứ không phải chơi như cái kiểu hên xui giống như anh em uh, đang chơi ở thời điểm hiện tại đúng chưa anh em đấy và hôm nay tiếp tục mình gửi đến cái trận đấu cũng rất là hay uh, trong cái khuôn khổ ngoại anh uh, sẽ là cái cặp đấu giữa arsenal và bournemouth và hôm nay những cái đội bóng mạnh được đá trên sân nhà hết thì uh, ngoài Man City thì Arsenal cũng đang uh, đua ở cái chức vô địch đó thì cái mã kèo nào để chúng ta có thể đầu tư an toàn và chúng ta chơi những cái uh, cái mã nào uh, để có lãi thì anh em xem hết video này mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để anh em có thể đầu tư một cách hợp lý nhất thì anh em thấy ở thời điểm hiện tại ấy, thì Arsenal à, sau một khoảng thời gian à, đá rất là hay và họ liên tiếp có 3 trận Ờ, ba trận bị bị bị thua và hòa lý do là vì à, khi gặp những cái đối thủ chiếu dưới thì các à, đội bóng này đá thủ rất là chặt đấy đá thủ rất là chặt và cái cái lúc này thì cái à, những cái cầu thủ trên hàng công của, của Arsenal cũng một vài những cái cầu thủ chấn thương và cái mật thi đấu khá là dày đặc cho nên uh, cho nên thi đấu phập phù trong 3 trận gần nhất nhưng ở thời điểm hiện tại uh, tiếp theo 3 trận vòng đấu gần đây nữa thì Arsenal đã quay lại cái cảm giác chiến thắng ở uh, với trận thắng 4 2 trước Aston Villa và sau đó liên tục có những trận thắng và trận gần nhất. Các trận lượt về thì cũng đã thắng Everton với tỷ số 4-0. Đấy anh em còn nhớ cái kèo này là cái trận đá bù ở trận đá bù vòng 7 thì mình đã lên video cho anh em thì anh em hút được cái mã kèo này. Đấy anh em còn nhớ nha. Đấy và chúng ta hút full cái trận đấu này. Đó thì uh, rõ ràng ờ, với cái phong độ và cũng như ờ, với cái cái cái à, màn trình diễn ấn tượng trong cái giai đoạn lượt về này thì chắc chắn ở chắc chắn pháo thủ tràn đầy tự tin bước tới cái vòng 26 ngoại hạng Anh uh, sắp tới và anh em thể thấy có thể thấy uh, Arsenal ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều cái khó khăn chồng chất uh, về uh, vấn đề nhân sự ấy về cái vấn đề uh, cái chiều sâu đội hình đó nhưng trải qua uh, nhưng uh, sau à, khi cái trụ cột à, trên hàng công ví dụ Gabriel Jesus chấn thương này rồi Thomas Partey nữa thì à, kể từ khi Thomas Partey quay trở lại thì rõ ràng à, cái chiều sâu nó tốt hơn và cái tuyến giữa của Arsenal thi đấu ok hơn vừa đánh chặn thu hồi bóng và phát động tấn công và Thomas Partey nói thẳng luôn là mình kết hơn so với Jorginho ok nha em à, ok hơn Jorginho và đặc biệt trên hàng công nữa cái sự bổ sung kịp thời à, đó là cái chân sút à, Leandro Chosa ở từ Brighton sang là một cái con hàng à, bổ sung cực kỳ hợp lý ở trong cái giai đoạn mùa đông để vực dậy Arsenal không à, lỡ cái nguy cơ đua vô địch trong mùa giải năm nay đó và chính cầu thủ này đã đem lại rất nhiều cái điểm sáng cho pháo thủ ở à, trong cái trận đấu gần nhất đó và thi đấu song sáo được chấm điểm khá là cao đó và anh em để ý là cái hàng tiền vệ có vẻ như Ranisaga cài ải rất là liên tục cho nên à, phong độ nó cũng không còn uh, trông như giống như trận đầu mùa tuy nhiên thì à, để cho Ranisaka đá cặp với Thomas Partey thì mình thấy khá là ok nha đấy khá là ok và chính Thomas Partey cũng à, cũng đã ra sân ở ờ, trong cái trận gần nhất rồi đã lấy lại thể trạng và chắc chắn bước vào trận đấu này thì Thomas Partey sẽ xuất phát ngay từ đầu luôn đấy anh em thấy chưa và đội hình này là cái đội hình hoàn hảo để cho Arsenal thắng đậm Bournemouth bước khi à, khi tiếp chính đối thủ này ở trên sân nhà của mình đó còn phía bên kia sân thì Bonamau vẫn đang trải qua những cái thạc ngày tháng đầy khó khăn tại giải Ngoại hạng Anh ở à, khi đang nằm cái vị trí áp chót trên bảng xếp hạng đó tại đấu trường này và phong độ của đội bóng này cũng đang ở à, cũng đang báo động ở à, khi phải nhận tới 8 7 trên 8 lần hành quân xa nhà trước đó. Vì vậy thì cái rõ ràng dưới chuyên môn nhận định Arsenal chắc chắn sẽ có một trận thắng trước Bournemouth ở trong cái trận đấu này anh em nhìn thấy Bordeaux có phong độ rất là phập phù và một trận đấu thì họ có thể bị thủng lưới tới ba bốn bàn là chuyện bình thường và trận gần nhất cũng đã bị uh, Man City vùi dập với bốn bàn ở bốn một luôn đấy à, còn à, gặp những cái đối thủ trung bình yếu thì họ có những trận thắng hòa thua nói chung là cái phong độ của Bonomao là không thực sự tốt và đặc biệt cái thành tích sân khách gần đây à, trong cái khuôn khổ ngoại Anh thì Bonomao cũng mới được một trận thắng chứ ông tên mà thôi ông tên thì quá là yếu rồi năm nay quá là yếu rồi. À. còn lại thì họ thua Brighton này họ thua Renford này thua MU ba bàn này ở thua Chelsea hai bàn Đấy, cho nên à, với cái phong độ và cũng như cái chất lượng đội hình và cũng như cái đẳng cấp thì rõ ràng Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn ở trong cái kèo đấu này. Đó, ok nha anh em. Đó, còn lại thì trong quá khứ thì trong 4 lần gặp nhau gần đây thì Arsenal đều có những cái thành tích bất bại. Đó, một trận hòa, À, ba trận thắng đấy một trận hòa ba trận thắng và trận gần nhất trong cái giai đoạn lượt đi thì Arsenal làm khách trên sân của Bournemouth thì Arsenal cũng đã uh, có cái chiến thắng 3-0 rồi đó, anh em thấy chưa có chiến thắng 3-0 và cái đội hình này thì như y như cái đội hình à, ở thời điểm hiện tại nha anh em và chỉ khác có mỗi Gabriel Jesus thôi mình thấy cái đội hình này có bà tay ở giữa thì chắc chắn Arsenal xây cái sơ đồ này mình thấy khá là ok luôn đó và rõ ràng cái kèo đấu này thì uh, mình vẫn tự tin nằm cái cửa Arsenal hơn so với nằm Bournemouth ok nha anh em đã quan trọng Arsenal ghi được bao nhiêu bàn ghi được bao nhiêu bàn thôi đó à, và ở thời điểm hiện tại thì, khi cái nhà kèo nhà cái đẩy lên cái mức chấp 1.75 ờ, rất là cao à, mất rất là cao luôn à, cho nên nhà cái đang đánh giá rất là cao Arsenal sẽ thắng trong trận đấu này rất là cao cho nên với cái kèo chấp này thì anh em có thể vào cái, cái à, cửa Arsenal chấp một 1.75 luôn mình thấy cũng khá là ok tuy nhiên thì trong bóng đá chúng ta không nói trước được điều gì à, biết đâu Arsenal chỉ thắng có hai bàn thì ở à, thế thì thì thì anh em cũng à, húp nữa thôi húp nữa thôi hoặc là thắng một bàn thì anh em gãy luôn thì cho nên anh em nên chơi kèo này anh em à, đợi hạ một tí anh em vào một trái rưỡi thì mình thấy khá là ổn nè hoặc là đã đem chơi trong cái hiệp một trước còn kèo tài xỉu à, chấp 175 mà tài xỉu có 3 thôi thì rất là khó nói rất là khó nói luôn ở nhiều khi Arsenal thắng 2 0 anh em đi tài xỉu 3 anh em gãy đi xỉu thì cũng hồi hộp mà Arsenal thắng 3 0 ấy thì thì thì ờ, cũng cũng chỉ là là là anh em hòa thôi kèo tài xỉu thì chúng ta đợi hạ xuống một tí chúng ta chơi và chúng ta chơi trong cái hiệp một trước thì mình sẽ cập nhật cái kèo trong cái hiệp một trước để cho anh em tham khảo khi gần tới giờ ống lăn có đội hình nha anh em đó à, cập nhật cái kèo trong cái hiệp 1 đó và trong cái hiệp 1 chắc chắn à, mình tin là Arsenal sẽ có một bàn thắng dẫn trước đó thì ờ, kèo chính thức mình sẽ vào à, khi à, có đội hình cập nhật vào trong nhóm đấy còn kèo tài xỉu thì mình nói thẳng với anh em vào trận ra đánh rung nó an toàn hơn à, còn lại thì cái kèo chính thì mình vẫn kết Arsenal hơn tuy nhiên thì cái kèo Arsenal bao nhiêu tỷ lệ như thế nào thì à, có kèo chuẩn thi gần tới vòng lăn mình cập nhật vào trong nhóm đấy anh em xem xong anh em anh em xem anh em đánh ngoài anh em kết mã nào anh em theo mã đó còn muốn chơi chung mình ấy, thì liên hệ qua cái facebook của mình đó kèo bóng trình tuấn hoặc là anh em tìm kiếm cái fanpage tt không ba 016 341 đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách à, để tham gia chơi chung mình điều kiện để được chơi chung cái thứ nhất anh em phải có vốn cái thứ hai là anh em vốn phải mạnh tí trừ trường hợp sinh viên học sinh thì một hai cũ thì còn chơi được chứ một vài sĩ thì đừng nhắn tin tốn thời gian anh em ok chưa đấy và cái thứ hai là phải chơi chung trang và cái thứ ba là à, những cái anh em nào mà báo ở ngoài qua đầu cò một trận một mười cũ hay là hai chục cũ gì đó à, anh em xem thì anh em chưa chắc à, anh em có thể thắng được đó bởi vì mình nói thẳng với anh em mọi nhận định chỉ là mang tính chất tham khảo thôi đó và anh em nên ờ, nên suy nghĩ kỹ cứ trước khi quyết định nha và anh em phải chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của anh em đấy à, cho nên cho nên mình nói với anh em rất là nhiều lần rồi à, anh em bỏ cái cách chơi cũ đi và khi chơi chúng mình sẽ có nhiều cái mã kèo hơn không phải cái trận đấu này ok nha không phải là cái một cái trận đấu này không đó còn rất là nhiều mã kèo ví dụ như là gốc nè thẻ nè hoặc là những cái trận đấu khác à, để anh em có thể đầu tư được đó trong cái cách chơi bóng đá của mình thì chúng ta nên thay đổi và chơi theo kiểu đầu tư đó chơi cái kiểu phân tích soi kèo à, thông số của trận đấu phân tích cầu thủ chứ không phải anh em kết đội nào anh em theo đội đó đúng chưa đó thì thì chắc chắn 10 à, trận thì chúng ta sẽ thắng uh, 8 tháng 7 tháng 9 thì anh em có lại thì không thể nào mà 10 trận thắng 10 được đó đó là mình nói thẳng bên em luôn đó còn ông nào nói ông 10 trận mà mã kèo vip thắng hết 10 là nói thẳng luôn là không có đấy không có quan trọng là anh em thắng nhiều là em em lãi thắng nhiều hơn ít à, thắng nhiều hơn gãy là em, anh em lãi vậy thôi đấy thì à, đó là cũng là cái phân tích và nhận định về trận đấu giữa Arsenal và Monamau của mình còn lại thì cái tỷ lệ kèo chuẩn thì anh em liên hệ qua Facebook mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký à, để chúng ta chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn ok video của mình cũng xin được kết thúc tại đây và xem xong anh em nhớ để lại cho mình cái bình luận dự đoán cái kết quả trận đấu này tỷ số là bao nhiêu và anh em đăng ký cái kênh giúp mình đấy đăng ký cái kênh đó là chỉnh tướng bóng đá vip để sắp tới mình sẽ lên tất cả những cái mã kèo à, qua bên cái kênh này ở trong những cái giải đấu à, ví dụ như là à, vòng loại này ở vòng loại này u20 à, à u20 thế giới này đấy rồi à, sea games này đó sea games trong tháng 5 cũng tổ chức ở campuchia anh em đó và và và và ở vòng loại euro 2024 đấy vâng thì mình sẽ đăng bên cái kênh này nha đấy thì thì anh em đăng ký kênh à, ấn chuông thông báo giúp mình để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn ok xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau